ở dương dương ông mịch nó quay dương đấy đang kéo quần những ngồi đây nói bậy ờ, vào hết rồi ông thu tiếng này làm cái gì thu hình thôi à, thu hết cho tự nhiên Thank trận này à, thôn giữa chỉ cần thắng được hai điểm nữa ngon này được cứ phát huy như thế <laughs> làm cái việc thì là khổ lắm không để quần đâu đúng là thằng là hôm qua ở đây cứ ôm quần cứ khư à lúc sáng lúc sáng ôm quần khư khư bây giờ nó ôm quần là những ôm quần rồi cả không bỏ đâu có tiền có gì về đâu nhá đây có điện thoại đặt có điện thoại nhưng mà sẵn sàng đầy người nói là gì cũng chạy đi phạm quạt nha em tôi gần đá em chạy đi đá ôi trời ơi bác máy vào cái buồn bên này mà tiêu vào kìa Ủa? Thực ra ngoài trong à? Tập trung ơi! rồi hết câu chờ một điểm với các bạn nhé ngoài mẹ rồi đâu mà hay của mình cũng mình làm gì rồi đẹp rồi Ui, chưa qua lưới đang ghi điểm đang ghi đây mà tao tay rồi tao tay rồi tao tay rồi cắt cái Dạ. Được thằng này đập bên này được ấy Đập bên kia hơi khó Nó đập bên này nào Không, nó đập bên kia Đập bên này ghi điểm được Đập bên kia nãy đập mấy quả Nó chạy từ bên kia sang bên này được không? Nó trái tay nó không được Oh. Oh. Alam mo! Chết rồi. bốn năm thôi. bốn sáu à? bốn năm đâu? Hết rồi. Ôi kìa con, con. Cứu được. Thôi chết rồi ôi chết rồi đúng xa tốc mũi đít lên xem từ lúc nãy có mỗi thằng xem từ lúc nãy giờ mới thấy có mỗi thằng hiếu là phát khó rồi Vâng Mày. Cứ xong dỡ được là em vỗ Em ngồi này khó chịu đứng lên này Đẹp rồi Cơ hội Ôi dồi ôi Xa thế Chết rồi Thôi chết rồi đấy mình Điểm nó cái làm đó. không bật được mà thế đập đi dạ. đẹp rồi đẹp rồi Ôi gọi là xử lý bóng đẹp thôi rồi chưa qua thì phải hỗ chưa qua chứ kìa tốt kìa kìa cố lên con con con Kia kia. Kia kia kia. Được, có tay đại dương xử lý được. Kia đẹp kia. Tốt. Tám thế thì quá đơn giản này tốt ba điểm nhỉ kéo tiếp quả thằng hà nó nhảy lên thì nó sẽ cùng vẫn ăn quả đấy thằng hà nó cao nó nhảy lên nó úp cái nó xuống

ớt, ôi giời ơi. quả đấy thò tay đúng rồi nhưng mà nó thò tay không chuẩn. Đi qua mặt mày bỏ thế nào đây? Ui. Ôi. Phát khó. này cứ cho ra ngoài xa xa này nó đập mới được không đập nhú được cứ lêu sát lưới là hỏng hết lưới hết rồi con này rừng hoa bác ơi ngoài sân trong sân trong à tám mười ba giờ mình đóng nó phải không để còn nhắc nhở nó cái gì tốt đây không được đổi nhé ờ. nó vừa đổi nó thằng kia đấy vào để phải ra à ra để phải vào tốt Hãy <laughs> mình xem tài biên mình xem tài biên đẹp rồi ôi rồi tốt Hỏng ơi Quả đấy vẫn được à Quả đấy nó lạc tỏ vào bụng nó rồi nó lọt tỏi vào bụng nó rồi mà sao hận đây ạ quá thối bóng rồi tốt tốt <laughs> lêu sai cái phải chớp ngay mình được Còn đấy. Tốt rồi. Tốt. Kìa kìa kìa kìa kìa. Cơ hội <laughs> rất hay pha bóng quá hay thôi quá ra ngoài rồi ờ. à, ờ, nó đang lùi làm sao bắt đây được đang lùi thì nó phải bắt rồi. ôi rồi hỏng rồi tốt tốt rồi xử lý thôi chứ quả đấy làm gì cứ thế mà đi thôi tuấn ơi ôi rồi phát khó đấy nhưng mà phát khó rồi khó ăn quá mất cây đỏ pha thẳng luôn đó thẳng luôn nó pha thẳng luôn nó ăn ngay Bắt khó thì 50 50 Ôi giời hỏng rồi Ôi giời Không có bốn quả nữa thôi. Quả này phải xử lý rồi. revoir. 比呀。 走。